chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi ờ, đang ờ, tiến hành lắp máy ép cám thì nó ờ, đây tôi quay cho các bạn xem và giới thiệu qua cho các bạn xem luôn đây đây là máy ép cám F150 Plus này này cho điện máy Cường Linh chúng tôi sản xuất cũng như phân phối Đây, đây là máy đang được lắp ráp đây đầu máy riêng lắp vào đế và lắp motor vào đấy thì à, đây tôi sẽ quay chi tiết sản phẩm các bạn xem luôn đây là máy à, sau khi tôi lắp ráp xong này đấy, bây giờ chỉ cần bắn cái tấm ốp này ở ngay trục này vào thôi đấy là hoàn thành trong một máy máy được nằm hoàn toàn trên một CMK đỡ này V này này sử dụng motor ba kỳ rưỡi của toàn phát đấy, bánh xe thì được làm bánh xe màu nhựa này, này hộp số này Ừ, đây làm bằng gang đúc bằng gang dài dặn như này này vâng đấy thì uh, toàn bộ uh, hộp số sẽ được lắp một uh, đúc bằng gang này độ dài dặn các thứ này các bạn có thể xem đấy độ dày này quả lô bằng thép này sàng bằng thép này đấy các lỗ thứ để được tôi luôn nhá cái sàng bên chúng tôi sẽ được tôi hết toàn bộ để tăng thêm cái độ Ờ, độ bền như ờ, độ ờ, sử dụng lâu dài của quý khách nó không bị hạn chế đi Đấy. thì ở hai bên sẽ có hai con đốc cao này để chúng ta điều chỉnh cái độ ép xuống của hai quả lô đấy để muốn là cắm chặt đấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh con ốc này để để khi quả lô này ép sát cái sàng cái mức độ nhất định hạt cá mình nó chắc đấy mà không bị vỡ ra sau khi ép xong chúng ta dừng lại khóa con ốc dưới lại đấy và thế sử dụng thôi còn đằng trước này thì à, ở xung quanh sẽ có bốn ốc này để chúng ta tháo ra để vệ sinh sàng hoặc là chúng ta vệ sinh lô các thứ đấy chúng ta tháo trực tiếp ra luôn nhấc hẳn cái lô này ra luôn để có vấn đề thay sàng hay là vệ sinh sàng thì ở à, dưới máy ở phần đây hộp số này sẽ có tổng thể là 6 con hốc như này đấy, 6 ốc 13 đấy, để chúng ta có thể tháo ra hoặc là trong quá trình sử dụng có vấn đề gì về bánh răng hay hộp số đưa ra giấy sáo là xử lý chỗ này đây là chỗ bộ đồ nhớt này toàn bộ máy sẽ được à, bắt vào chân đế với cả bốn ốc con này bốn trên bốn dưới là 8 con Đấy, bắt trực tiếp vào chân đế chắc chắn này ốc 17 ở đây sẽ có một ốc để xả xả nhớt này để dùng sử dụng lâu dài vì máy như xe máy bình thường thôi chúng ta sử dụng lâu dài thì nhớt nó sẽ đặc đi thì chúng ta sẽ thay Đấy, khoảng chỗ này xả nhớt ra thay nhớt mới sử dụng thôi đây là điều chỗ điều chỉnh dao này Đấy, dao cắt một hạt cắm ra cắm ngắn này chúng ta điều chỉnh coi con dao này Đấy. muốn ngắn thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái lưỡi dao nó sát cái sàng thì hạt cắm sẽ được cắt ngắn đi Đấy. thì đây là phần motor này Đấy, motor nó motor toàn phát 3,5 kW 4,67 HP Đấy, vòng xu nó 1.400 Đấy, siêu điều khiển 220V dòng điện là 17 thì năm an máy motor toàn phát dầu bảo hành 12 tháng Đấy, thì chúng tôi đã đậu sẵn các bạn này là dòng điện à, có automat đây này bật tắt chỗ này Đây là tiện lợi đây cắm điện trực tiếp lúc nào dùng thì bật áp lên nghỉ thì chúng ta tắt đi Đấy, đơn giản để sử dụng này đây thì uh, tôi thì mở ra các bạn xem cái trục bên trong của nó này đấy, thì nó sẽ được uh, ngay trục của motor này nó sẽ bắt quay bu này và ốp thẳng vào trục của hộp số đấy. trong quá trình rất đơn giản này Đó. thì nguyên lý hoạt động của máy cũng khá đơn giản thôi chỉ cần chúng ta chuẩn nguyên liệu nó độ ẩm nó vừa phải tầm độ ờ, 15 2% độ ẩm thôi thì chúng ta sẽ áp ra hạt cám đẹp Đấy, trường hợp mà chúng ta trộn thêm hạt ngô các thứ thì uh, lượng ngô sẽ lưu ý là lượng ngô sẽ ít hơn một chút đấy tầm khoảng chiếm tầm độ uh, 20 25% thôi thì uh, hạt cám mình sẽ dễ dễ dàng ép ra hơn còn trường trường hợp trường hợp mà chúng ta bỏ ngô quá nhiều ấy thì máy sẽ khó ép bởi vì hạt ngô mình sẽ độ cứng đấy và bỏ nhiều vào thì chúng ta ít cám đi chúng ta sẽ không có độ kết dính không có độ liên kết đây là các máy chúng tôi đang lắp ráp này đây đây là lớp uh, gọi là nhựa nhựa dẻo này đấy ở ngay ở ngay trục luôn ngay giữa cái trục của motor và trục của hộp số đấy nó kết nối qua trục này nó sẽ giảm sóc đấy và giảm độ ồn của máy trong quá trình sử dụng đấy. đây thì uh, như uh, bên chúng tôi đang lắp đặt đây thì uh, cái nhựa này chúng ta sẽ đập sát vào trong này, này. đấy Đấy, toàn bộ này được lắp đặt như này Đấy, và khi bắt bắt côn của trục motor nó sẽ ốp sắt vào đây Đấy, và điều chỉnh bốn ốc này ép sát vào khiến sao cái đồ hở của các cái thanh này một là hở đều hai là phải sát đều đấy như này thì máy sẽ có dùng nó ổn định hơn nó không bị rung lắc trong quá trình sử dụng đấy vì trong máy ép thì cái độ ma sát của nó khá là nhiều đấy. đấy thì à, máy sẽ được sử dụng điện 220V điện thấp sáng gia đình motor ba kg rưỡi thì chúng ta lưu ý là trường hợp mà chúng ta sử dụng à, kéo à, qua dây di chuyển ấy ổ, ổ cắm truyền ấy thì chúng ta lưu ý là phải sử dụng những loại mà có dây nối điện loại lớn như thế này ví dụ như loại đây là bản 2 2.5 Đấy. đây đây là bản 2.5 thì nó sẽ đủ tải và nó sẽ không bị nóng dây điện cũng như là không bị sập áp ở trong nhà đấy trường hợp tới đây chúng tôi lưu ý thì với lại là một phần là những ờ, nơi chúng ta điện yếu ấy, thì sẽ ờ, tận dụng những thời gian sử dụng như ít người sử dụng như buổi sáng hoặc là buổi ờ, tầm độ 3 4 giờ chiều thì buổi đấy thì ít người sử dụng điện thì điện chúng ta sẽ khỏe hơn còn trường hợp mà những nơi mà điện khỏe rồi thì chúng ta chỉ cần lưu ý phần dây điện cắm truyền thôi nó cứ ờ, dây đồng to là đủ tải để chống điện là được đấy thì bà con có nhu cầu mua máy ép cảm viên F150 Plus hoặc qua hoặc là các những dòng máy nông nghiệp như máy tốt lúa mini, máy thái chuối, máy chăn nuôi như máy trộn à, trộn cá các thứ. Máy, à, thì à, vui lòng liên hệ điểm máy Cường Linh địa chỉ số 1 lô ba khu đô giá Nguyên xã Hiệp Thị Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là biết ờ, những ờ, dòng máy ờ, bên chúng tôi đang sản xuất cũng như phân phối. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo.